Wow, being a girl is so great. <laughs> lệ mùa thu qua buồn tia nắng long lánh qua hàng mi chưa nụ cười để mặc cho ai kia theo em xuống phố à, à. ngập ngừng em biết con tim đang dối bời trong em như hững hờ là em sợ thương sợ thương lòng ai tiếng thương tiếng yêu tiếng ca tiếng lòng nhẹ thôi người ơi hát em nghe một yêu vui là con gái hà là con gái thật tuyệt vừa thấy em tình cô trẻ vui là con gái